từ đây tới thì em cũng cố gắng ờ, học trên ờ, youtube nè hay là kêu ờ, má chỉ má em nó ngon lắm ngon dữ dằn bởi vậy má nó hoài <laughs>